để cho con được bên em cầm tay em và yêu em con chứng quý em hơn là bao chàng trai mang trầu cao sang thăm ai bác bao ngày qua con đã mong cho ngựa ô phi kiểu dáng con rước nên à, bằng lòng con thưa mẹ thưa cha rồi mùng ba qua bằng chuyện xui gia cho hai đứa con chung một nhà tình này bao la chẳng hề điêu ngoa đôi trai gái xinh thật xinh trong ngày du quy chẳng lo chi rủ mừng ta hát cho con được bên em cầm tay em và yêu em con chân quý em hơn là bao chàng trai mang trầu cao sang thăm mai bác bao ngày qua con đã mong cho ngựa ô phi kiểu dáng con rước nâng à, bằng lòng con thưa mẹ thưa cha rồi mùng ba qua bằng chuyện xui gia cho hai đứa con chung một nhà tình này bao la chẳng hề điêu ngoa đôi trai gái xinh thật xinh trong ngày du quy chẳng lo chi rủ mừng ta back